No, you are sleeping. Why? That mor uh, this morning you uh, call you um, you you you you uh, you sleep uh, to um, about six o'clock and now uh, because, five o'clock I wake up because because because, because because and the end. I hate you. Okay. Giờ đi. And she's and she very very very very fast. Nó không mập nữa kìa. <laughs> Đàn quân Việt Nam đi. Là là là, là Trung Long Phú Quốc. Vương Đồn Racing vai chân được đẹp chân xa bring the sky on his head mon chiên han vai hồ nữ Are you think so? xuống ngoài xa chen khúc quân hàng ca oh đừng viên quan say xa quân hù hang giang lao cùng nhau là chiến khung vì nhân dân chiến đấu không ngừng tiến màu là xa trường tiến lên cùng tiến lên nước non việt nam ta quân bình về nó quấn về bóp cá